Bây giờ ừ, hai đứa mình sẽ cùng xông lên <laughs> để đánh nhau với bọn zombie này hãy nhớ là phải tìm mọi cách để có thể trốn thoát được không nên gọi là tham chiến quá hiểu không hả ừ, được được được được rồi bây giờ thì tiến lên hãy nhớ là đừng để bị cắn đó <laughs> dạ, dạ, dạ. được rồi chạy đi chạy đi chạy chạy chạy chỗ chỗ này khá là an toàn rồi đó cẩn thận đó nè nè nè bên bên bên này bên này tôi thấy bên này có thể thấy rồi nè zombie này đông quá cậu chạy ra qua đó trước đi để để để tôi cản bọn chúng lại cho chết rồi bây giờ ở bên này là bờ biển ơ đưa đưa được bây giờ tôi tôi tôi tôi tôi nói cậu nghe nè tôi đếm một hai ba hai đứa mình cùng nhau nhảy xuống nhảy xuống dưới liền nha một hai ờ. ba hai đi cha xuống đây Ôi, ờ, ờ. trời ơi bọn chúng đông quá cũng may là bọn zombie này bọn chúng sẽ bơi rất là chậm cho nên cậu yên tâm đi Ôi ôi, bọn nó đuổi theo chúng ta luôn kìa ờ. Đuổi dai như vậy Thật là nguy hiểm quá đi mà Qua bên đây, qua bên đây nhanh lên à, Cũng may là bọn zombie này Bọn chúng bơi chậm Nếu không thôi chúng ta sẽ bị bọn chúng ăn thịt mất à, Nguy hiểm quá May thiệt, ở bên này có cái bờ biển Tôi sắp thở không nổi nữa rồi à, à, Cuối cùng cũng lên rồi ờ, An toàn rồi ờ, Mệt quá Trời ơi May thiệt luôn á Ủa Mà Cậu tên là gì vậy Tôi tên là Kairon Kairon sao à, Còn tôi Tôi là Phong Cận Bây giờ Bây giờ cậu còn chỗ nào để có thể về nữa không Chứ tôi thấy ở chỗ này Căn cứ chính của cậu bị zombie tấn công quá trời nè Bây giờ phải làm sao đây Thực ra tôi không có nhà Cho nên tôi chỉ đi phiêu lưu Ở khắp mọi nơi thôi Vậy sao à, à, Thôi không sao đâu Nếu như bây giờ cậu không có nhà thì cậu cũng có thể về nhà của bọn tôi hiện tại á tôi đang sống với một nhóm gồm có bốn người à, nếu như mà cậu muốn thì cậu có thể về để ở chung với bọn tôi yên tâm đi không sao đâu à, à, chết rồi hình như là bọn mình đang đang đang bị lạnh hay sao á thôi được rồi bây giờ bọn mình về tôi nhà nghĩ đi là chúng ta nên đi qua chỗ khác thôi nhanh lên nhanh lên Bên này nè Caron, nhà của tôi bên này nè Ông yên tâm đi, bạn của tôi rất là thân thiện luôn Có thêm ông nữa thì sẽ có thêm đồng đội Sẽ rất là vui luôn đó Vào đây, vào đây Ai, Ok, mở cửa nè mọi người ơi mọi người mọi người ơi ừ? ủa phong sao bây giờ mới về vậy à, ừ. à thật ra là hôm qua tôi đi kiếm một số phụ kiện để gọi là chế tạo đồ nhưng mà do là gặp một số chuyện nói chung là chuyện dài lắm một tí nó sẽ kể cho mọi người nghe à... Ừ. ủa mà phong cái người mà mặc áo đỏ đỏ tóc chân trắng kia là ai vậy À quên mất từ nãy giờ tôi quên giới thiệu cho mọi người à, Xin giới thiệu với mọi người Đây chính là Kairon Là một người bạn mà tôi mới vừa gặp được Và mới vừa làm quen luôn đó Hôm nay tôi dẫn uh, à, Kairon về đây Là để gia nhập cùng với uh, biệt đội của chúng ta mà à, Chào chào mọi người à. hả? Ê không không Phong Hiện tại mình đâu có kiếm được nhiều lương thực đâu Ông nhìn đi nè Chúng ta đâu còn nhiều thức ăn đâu Mà mà ông kiếm thêm người như thế này Thì làm sao mà đủ lương thực trời Um, thôi không không không sao đâu mà tính ra là ừ. chúng ta kiếm được thêm đồng đội thì sẽ có thêm người giúp cho chúng ta kiếm thêm đồ ăn à, chính vì như vậy cho nên là cứ yên tâm đi không sao đâu tôi nghĩ là một ít lương thực như thế này cũng đủ để chúng ta có thể sống sót được trong một thời gian dài sắp tới mà cho nên là không sao đâu đừng có nói vậy Kairon nghe được ông ông sẽ buồn đó à, xin giới thiệu với Kairon à, ở đây là có ờ, Kamui Sami và mèo Simi à, đây chính là những người bạn mà tôi mới vừa kể cho ông á à, chào chào mọi người hy vọng là thời gian sắp tới sẽ được mọi người giúp đỡ À, chào, chào, bạn. chào chào bạn à. nhé. Ủa mà sao tôi thấy gọi là sự góp mặt của Kairon hình như mọi người không thấy vui hay sao á, sao cảm thấy mọi người giống như là đang buồn chuyện gì mà sao không thấy niềm nở vậy? Đó, à, à, à, à, à, ha à, à, à, à, à, à, à, à, à, thôi được rồi ừ. cái đó đi theo tôi tôi sẽ giới thiệu cho ông một chút về gọi là căn cứ của chúng ta nha à, thôi từ bây giờ tôi tuyên bố Kairon sẽ là thành viên mới của biệt đội chúng ta cho nên là mọi người à, nhớ hãy giúp đỡ Kairon nhé rồi giúp chị giúp chị ok được rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho Kairon về gọi là căn cứ của chúng ta nhé còn ở đây chính là một cái thang máy đây ông vào trong đây tôi sẽ cho ông xem nè bây giờ ông hãy thử bấm thử vào cái nút kia đi được tôi sẽ thử đây đó wow. ghê chưa ghê chưa cái nút này á khi bấm vào á thì wow. nó giống như một cái thang máy vậy nó sẽ dịch chuyển cho ông lên trên gọi là căn cứ chính của chúng ta thì chính là căn cứ chính nè thì ở bên này chính là khu giường ngủ á thì sắp tới tôi sẽ chuẩn bị một cái giường ngủ màu đỏ trong bên này ha nhìn ông mà tôi biết là ông thích màu đỏ rồi <laughs> Ồ thì ra đây là căn cứ của mọi người Ê vậy tính là nếu mà đứng từ trên cao như thế này Thì lũ zombie cũng không thể nào mà lên trên đây được khá Đúng là vậy. an toàn luôn bởi vì là chắc ông cũng biết rằng là bọn zombie á bọn chúng có thể đánh hơi được cho nên là ở phía trên cao thế này sẽ không lo bị bọn zombie phát hiện đâu ok còn bên này á chính là chỗ mà tôi sử dụng để có thể chế tạo uh, vũ khí nè với lại là tìm hiểu một chút về bọn zombie này ok còn bên này là kho vũ khí của bọn tôi cũng khá là nhiều đó à, ông sống trong cái thành phố zombie này thì ông có vũ khí nào không um, vũ khí hả vũ khí thì tôi thường cũng không có nhiều lắm tôi chỉ có mấy cái cận chiến ví dụ như là grill nè rồi cây xà beng nè Với cả là tôi chỉ có cây búa thôi Ồ trời ơi Tính ra là ở trong cái thành phố zombie như thế này á Mà ông không có súng thì sẽ cực kỳ nguy hiểm luôn á Vậy mà ông như có thể sinh tồn ở trong cái thành phố zombie được Tôi nể ông thiệt luôn á Kairon Tính ra là kỹ năng sinh tồn của ông cũng hay lắm á Như vậy thì tôi cũng bớt phần nào gánh nặng Chứ tôi nói thiệt nha Mấy cái bà nữ á, ở, ở trong gọi là căn cứ này tôi nói thiệt là mấy bà chỉ biết suốt ngày ăn rồi ngủ thôi không biết bắn súng không biết làm gì hết trơn á cho nên là mỗi lần mà chiến đấu với zombie tôi cũng khá là mệt mỏi để bảo vệ mấy bà. bây giờ có thêm ông nữa thì tôi nghĩ rằng là chắc là tôi sẽ đỡ gánh nặng phần nào à, ủa mà ngoài mấy món vũ khí này ra ông không còn gì nữa à à đây đây đây đây đây tôi còn tôi còn tôi còn đây tôi có nhặt được một số ví dụ như là bánh bim bim nè với cả là được kẹo ở trong siêu thị á đây ông coi thử đi ủa bim bim với bánh kẹo nè ôi trời ơi cái này là hơi bị hiếm luôn á nha tính ra là thời cái thời điểm mà gọi là zombie gọi là tấn công á tất cả đồ ăn ở trong siêu thị á đều bị phá hủy hết trơn rồi vậy mà ông vẫn kiếm được ôi trời ơi cái này là vàng ngay lúc này luôn á kim cương à không quý bằng cái này luôn á cái gì vậy cái gì vậy ơi nè nè nè mấy cái người kia cái này là bánh kẹo của cairo đó mấy người đừng có mà lấy vậy nha trời ơi xấu tính quá à con gái gì đâu mà ham ăn quá vậy hả Guys Gì vậy trời ơi không biết sao ở đây gọi là gì ta mấy tháng trời Bây giờ mới thấy được bim bim bánh kẹo cho tụi tôi ăn đi Đói gần chết luôn á Ờ Ờ Kairon xin lỗi ông nha trời Mấy cái bà nữ này á thì con con con gái thì ông cũng biết mà con gái rất là thích bánh kẹo và bim bim cho nên là mấy bả hơi ờ, gọi là xấu tính xíu ông không cảm nha <laughs> à, thôi, thôi không sao đâu mọi người cứ ăn đi trời ơi dù sao tôi cũng không có thích ăn bánh kẹo đâu à, chị ăn à, nè, nè, nè, nè, nè. ăn ăn một tí nữa ơi ơi ăn tí nữa chữa tôi giấy mặc dù tôi là zombie nhưng mà tôi cũng thích bánh kẹo vậy cái gì chữa chữa tôi giấy ai đó bạn là chị ừ. em thích ăn bánh kẹo tôi xin lỗi nha à, sao bây giờ ai đòi à, à ờ đúng rồi nè ờ rồi thôi mấy bạn hết luôn đi trời ơi trời khổ ghê á yeah. <laughs> à mà phong cận Ông sinh tồn trong thế giới zombie này cũng khá là lâu rồi. Ông có biết một chút thông tin gì về tụi zombie này không? À, thông tin về zombie á, thật ra thì cũng có một khoảng thời gian tôi đã nghiên cứu về bọn zombie này để tìm hiểu thử xem coi lý do vì sao zombie lại xuất hiện ở trong thành phố này. Nhưng mà thật ra thì ờ, ở đây lâu như vậy thì tôi cũng chưa tìm hiểu được quá nhiều. Tôi đa phần là đi chiến đấu với bọn zombie và hy vọng rằng là có thể kiếm được vật phẩm gì đó có thể giúp bọn tôi thoát ra khỏi cái thành phố này thôi hay nói chung là ừ. nguồn gốc của zombie đến từ đâu thì tôi cũng chưa biết nữa ủa rồi còn ông thì sao Kairon ông cũng sống ở trong thành phố zombie này khá là lâu rồi thì ông có biết gì về bọn zombie được không ờ tôi hả Ai, tôi thì không có nhà cửa gì hết trơn đó nên tôi sống theo kiểu gọi là đi phiêu lưu uhm, lần trước khi mà tôi đánh lũ zombie á thì tôi cũng có tìm được một vài thứ à đúng rồi ha hôm trước tôi đánh giao với một con zombie thì tôi vô tình tìm được cái bản đồ này nè bạn xem thử coi ờ, đâu, đâu, biết đâu nó sẽ có cái thông tin gì hữu ích sao À bản đồ sao ừ, Cũng được cái chứ Ê, Nếu như mà là bản đồ trong cái thành phố zombie này á Thì thường thì chắc là nó không phải là một cái bản đồ bình thường đâu à, Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ thử đi đến cái nơi trong cái bản đồ thì xem Biết đâu sẽ có cái gì hay à, Ông đi cùng với tôi nhé Caron um, Thế thì còn hội chị em thì sao Thì tất nhiên cũng phải gọi hội chị em đi theo bọn mình rồi Được mọi người mọi người tập trung tập trung nè đừng có ăn bánh dạ. kẹo nữa tập trung tập trung ăn ăn mà nè nè tôi nói mọi người nghe nè Kairon mới vừa đưa cho tôi một cái bản đồ à, Cái này là một cái bản đồ Kairon đã đánh nhau với một con zombie và làm rơi ra à, Tôi nghĩ rằng cái bản đồ này sẽ đưa chúng ta đi đến một cái chỗ đó khá là thú vị Và sẽ có rất nhiều thông tin về bọn zombie này Chính vì vậy cho nên tôi muốn mọi người đi cùng với tôi và Kairon đi đến đó Được không? Thật hả? Ủa? Dạ, Trời anh không nghĩ được rồi ăn xong cái gì nữa Bây giờ trong lúc trời đang sáng thế này nè Bọn zombie sẽ ít xuất hiện hơn là buổi tối Chúng ta nên gọi là đi ngay lúc này Tranh thủ đi Bây giờ mọi người tập trung lại đây Tôi uh, gọi là đưa súng cho mọi người nè Rồi nhanh nhanh đây còn đi nữa Là đây là đây Đây rồi mọi người ơi Hình như là bản đồ chỉ chúng ta về phía trước này thì phải Đâu để tôi xem thử coi à, Hình như là đúng chỗ này rồi nè uhm. Hình như đúng rồi đó Qua đây qua đây nhanh nhanh nhanh Mọi người nhanh nhanh nhanh chắc chắn là ở chỗ này sẽ có một cái điều gì đó bí ẩn nè qua đây qua đây đi nè à, bên đây bên đây mọi người ừ. nhớ cẩn thận nha đừng phát ra tiếng động gì á không thôi bọn zombie sẽ nghe được <gasps> ui mọi người mọi người mọi người bên đây có zombie nè ôi là zombie kìa mọi người cẩn thận zombie luôn kìa ơi trời tại sao buổi sáng mà bọn zombie vẫn xuất hiện ở chỗ này là sao vậy trời ủa rồi, rồi sam với camui đâu ủa tôi tới rồi tôi tới rồi nè lên đây nhanh lên nhanh lên ơi Ê mọi người chết rồi Tôi không ngờ rằng bọn zombie lại xuất hiện vào buổi sáng Cho nên là chắc là bây giờ chúng ta phải chiến đấu rồi Mọi người nhớ là phải cẩn thận nghe chưa Được rồi bây giờ thì tiến lên nào mọi người Tiến lên, Mọi người nhớ cẩn thận đừng để bọn zombie cắn đó nha hey. Zombie nè Nè cẩn thận coi chừng à. Coi chừng bắn trúng nhau đó Ê, Zombie nè Ôi, ơi may quá hình như là bọn chúng cũng không đông lắm qua bên đây qua đây ui Ui, dừng, dần dần dừng. Vẫn còn, vẫn vẫn còn. Mọi người cẩn thận. Lắm nè, nè, cẩn thận. À. Nó bên à. kia, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Cố lên, cố lên. Tôi nghĩ rằng là bọn zombie sẽ không đông lắm đâu tại vì bây giờ hiện tại là buổi sáng cho nên là không sao đâu mọi người. Bọn chúng dường như là ở khắp mọi nơi gì đó. Qua bên đây mọi người ơi, qua bên đây. Tôi thấy đường dẫn tới này nè. Ờ một đống kìa. Lại là zombie nữa. Zombie nè. Ở bên này còn nha mọi người, nhớ là cẩn thận đó. Ui, nhiều quá à. Rồi rồi, biết rồi. Đi ra ơi ơi coi chừng đừng để bị cắn đó ơi zombie zombie à. coi chừng bắn trúng nhau quá nha ui mà nó đông quá bọn chúng đông quá tôi cá chắc rằng chỗ này chắc chắn là một cái điều gì đó bí ẩn hoặc là căn cứ của bọn chúng nè mọi người mọi người một tên nè vẫn còn một tên mọi người đâu rồi ui tôi đây tôi đây tôi đây tôi đây ờ oh my god cuối cùng chỗ này là chỗ nào mà tại à? sao bọn zombie lại đông như vậy chứ đằng sau kìa ờ ơi trời ơi may quá ơi cái chỗ đây là chỗ nào mà tại sao bọn zombie lại đông đến vậy ta tôi cá chắc rằng ở chỗ này chắc chắn là cũng có điều gì đó bí ẩn hoặc là căn cứ bọn chúng nè bây giờ tôi sẽ mở cửa mọi người nhớ là phải né ra nha ok ê mọi người mọi người cứ bảo nên bây giờ bọn mình trốn đằng sau ý cho phong ở đằng trước thì mọi người trốn đằng sau trốn đằng sau trốn đằng sau được rồi okay. được rồi you chuẩn bị nè một hai ba ôi cái gì vậy đi cô ơi coi chừng bắn trúng nhau ấy à hình như có ai bắn trúng tôi nè trời ơi trời ơi mọi người cẩn thận đó hình, hình, như là hình như bọn bọn chúng dường như bị bị bị tiêu diệt gần hết rồi ui trong này còn nè ui ok ok à, xong rồi xong rồi bọn chúng bị tiêu diệt hết rồi à, ông bị độc kìa ờ, may quá ủa rồi, rồi, rồi, rồi cá muối đâu này em đây nè, cửa đóng, cửa đóng sợ hả? Ủa Phong ơi, à. có sao không? Này à. thấy ông trúng quá trời độc luôn á Yên tâm đi, tôi không sao hết Bởi vì tôi là zombie mà cho nên tôi có bị bọn chúng cắn thêm một lần nữa có không sao đâu quan trọng là mọi người kìa kiểm tra xung quanh cơ thể coi có bị cắn một cái vết thương nào không vậy ừ. thôi không, không sao không sao đâu rồi tôi không sợ à. phong ơi nơi này nhiều zombie như vậy tôi nghĩ chắc chắn nơi này đang có một cái thứ gì đó bí ẩn đó ờ à, tôi cũng nghĩ như vậy không thể nào mà có nhiều zombie đến như vậy Chắc chắn là bọn zombie này đang cố gắng bảo vệ một thứ gì đó Mọi người nhớ cẩn thận nha Đi vào bên trong xem thử ừ. xem Hình như là bọn zombie nó bị tiêu diệt sạch rồi hay sao á Tôi không còn thấy ai nữa ừ. à, tôi biết rồi Lúc nãy là tất cả những con zombie ở trong đây là nó ở cửa chờ mình sẵn luôn đó hả Ủa Tại sao bọn zombie này lại có ý thức Lại đứng ở ngay cửa để để chờ chúng ta chứ Chẳng lẽ à, ừ. bọn bọn chúng cũng không phải là bọn zombie bình thường bọn chúng cũng có ý thức giống như mình sao ờ, ừ, không ừ. thể ờ, nào ừ. được có tiến hóa à, khoan hình như tôi nghe tiếng đâu đó khoan sẽ quanh đây vẫn còn zombie hay sao mọi người mọi ừ, nghe kỹ đi nghe kỹ nghe kỹ đi đâu để tôi xem coi ở chỗ này vẫn còn một cái cửa nè mọi người né ra sau ừ. lùi lùi lùi mọi người lùi mọi người lùi hey ủa? ủa? ủa? gì đây một căn phòng sao ủa? tại sao ở trong thành phố zombie này lại xuất hiện một cái căn phòng hiện đại như thế này chứ ủa ơi mọi người ơi hình như là tôi đoán đúng rồi chắc chắn rằng là đây chính là căn cứ của bọn zombie chính vì như vậy cho nên là bọn chúng quyết tâm bảo vệ cái chỗ này đó tôi nghĩ rằng chỗ này không hề bình thường đâu chắc chắn đây chính là căn cứ của một ai đó tại vì trong cái thành phố này làm gì có chỗ nào hiện đại như thế này chứ Ủa, mà khoan từ từ cái này là gì đây à. zombie nè mọi người à. ủa zombie bọn chúng đang bị ngâm ở trong hóa chất có ờ. khi sở nghiên cứu zombie không? Ờ, Camui nói ờ, nói có khi nói là như vậy á. ca Camui nói cũng đúng đó. Tôi nghĩ rằng là đây có thể là một nơi dùng để nghiên cứu về bọn zombie này. Bọn chúng đang bị ngâm trong một cái hóa chất gì đó rất là lạ. Ủa mà khoan, cái viên đá màu xanh này sao nhìn quen quá vậy ta? Hình như là nó giống như là viên đá ở nhà của mình. <laughs> ai vậy à, à, ông ông là ai <laughs> chào đủ con người hạ đẳng kia ta à? là giáo sư tiến sĩ của cái thành phố này các người làm thế nào mà đến được đây vậy hả cái gì giáo sư tiến sĩ sao vậy có nghĩa là ông chính là người đã đã xây dựng ra cái căn cứ cái cái, cái căn cứ này sao đúng vậy chính là ta Hả? Vậy có nghĩa là bọn zombie đằng sau lưng này cũng là do ông chế tạo ra Vậy có nghĩa là Đừng ông chính là người... như vậy Ta không phải là người tạo ra lũ zombie Phải nói chính xác hơn Ta là người đã tạo ra những con virus này Để biến nguyên thành phố này thành thế giới zombie Cái gì? Thì ra Thì ra ông chính là người đã chế tạo ra virus zombie sao? Tại tại sao ông lại làm như vậy hả? Ông có biết rằng là Bởi vì những con virus zombie của ông mà đã khiến cho cái thành phố này bị tàn phá Gia đình của tôi và gia đình của tất cả những người ở đây đã bị bọn zombie tấn công Ông có biết không hả? Tàn phá? Tàn phá sao? Không đúng Nói như ngươi thì không đúng Phải nói chính xác hơn là chính con người các ngươi đã tàn phá mẹ thiên nhiên Ta vốn dĩ là một nhà khoa học bình thường yêu thiên nhiên Nhưng khi có con người xuất hiện <laughs> ha, Nhìn xem cái thế giới này biến thành cái gì Tất cả mọi nơi đều bị phá hủy bởi vì những công trình xí nghiệp của người xây nên Lũ con người các ngươi chỉ biết suy nghĩ cho bản thân Chặt phá cây Làm ô nhiễm nguồn nước Chỉ để xây dựng lên những cái thỏa mãn mong muốn và nhu cầu các ngươi Mẹ thiên nhiên đang nổi giận mà ta chỉ có nhiệm vụ bảo vệ những thứ vốn có của trái đất mà thôi Tại sao chứ Chỉ vì cái lý do như vậy thôi Mà ông có thể tàn nhẫn Biến con người trở thành zombie sao Tại sao là như vậy hả <laughs> Bởi vì chỉ có cách đó thì mới có thể khôi phục lại tất cả mà thôi Nếu như con người biến thành zombie Thì cũng sẽ giống như những con động vật ngoài kia Vô tri vô giác, không có lòng tham Thì sẽ không cướp đi những tài nguyên vốn có của trái đất này Nó sẽ khôi phục lại dáng vẻ vốn có của nó à, Cái tên tiến sĩ đáng ghét này Ông có biết bởi vì ông mà gia đình của tôi đã bị biến thành zombie không hả? Tôi, tôi sẽ tiêu diệt ông yeah! Cái đó, dừng lại